Những câu đố hay nhất, hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Những câu đố thử tài suy luận của bạn. Câu đố 1, lựa chọn kỳ lạ của tên khủng bố. Vào năm 2023, một tên khủng bố tấn công máy bay. Hắn đe dọa phải trao cho mình tiền và hai chiếc dù để tha cho các con tin. Khi máy bay bay qua một vùng quang mạc, tên khủng bố đã ôm tiền nhảy xuống. Hắn chỉ dùng một chiếc dù duy nhất, vậy tại sao lại yêu cầu đến hai chiếc dù? Các bạn thử đoán xem nào. Đáp án Tên khủng bố phải yêu cầu hai chiếc dù để đánh lạc hướng, khiến người ta tin rằng hắn định đem theo một con tin và do đó, họ sẽ không làm hỏng chiếc dù của hắn. Câu đố 2. Thoát chết trong rừng thẳm Năm 1987, hai nhà thám hiểm một già một trẻ đi vào rừng sâu để nghiên cứu hệ sinh thái nơi đây. Tuy nhiên thật không may, trên hành trình của mình họ đã đụng độ chúa Sơn Lâm. Con hổ gầm gừ tiến về phía họ mỗi lúc một gần và họ không có vũ khí nào trên tay. Bỗng nhà thám hiểm già thấy chàng trai trẻ cúi xuống buộc chặt dây dày. Ông ngạc nhiên, cậu biết dù có chạy nhanh mấy cậu cũng không thoát khỏi nó mà. Thế nhưng chàng trai trẻ vẫn tỏ ra kiên quyết. Anh chỉ nói, tôi biết điều đó, tôi cũng không nghĩ là mình có thể chạy nhanh hơn con hổ. Tại sao chàng trai lại buộc lại dây dày trong tình thế ấy? Đáp án Người thanh niên đáp Tôi không định chạy đùa với hổ Tôi chỉ cần chạy nhanh hơn anh là được Cảm ơn các bạn đã xem video Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé